Rồi xin chào Xin chào à, toàn thể các anh chị em Rồi xin chào à, Anh chị em thấy à, cái à, cái màn hình của tôi nó bị dài không? Nó bị dài dài đúng không? Nó bị méo không? Ờ, à, Để tôi kiểm tra lại tôi đang thiết lập lại cái với cái máy ảnh nói không sao cái mặt dài trên cái bơm cũng được <laughs> rồi để lên tôi tôi kiểm tra nhé kiểm tra xem có những chị nào vào trong ba like của tôi rồi để tôi chào anh chị gái. À, xin chào à, chị Hương Nguyễn nhé rồi tôi mới uh, kết thúc cái khóa học uh, buổi số 2 của cái chương trình uh, xây dựng thương hiệu uh, cá nhân bằng video uh, trong buổi uh, chiều ngày hôm nay. Và trong uh, từ sáng đến chiều là chúng tôi uh, xây dựng được một cái kịch bản để live stream. Đấy, thì là tôi hướng dẫn cho toàn thể anh chị em học viên trong lớp để tối nay cùng live với tôi. Và bắt buộc lên một cái bài tập bắt buộc anh chị ạ. Một bởi bởi vì là cái fanpage là lâu lắm tôi không like. Đó, trước đó tôi hay lại trên Facebook cá nhân thì sau khi là tìm hiểu lại uh, những cái thuật toán của Facebook thì uh, sau này tôi hướng dẫn học viên là tập trung uh, livestream ở trên uh, fanpage hết đấy thì uh, trong chủ đề ngày hôm nay tôi chia sẻ cho chị là ba cái vấn đề chính để chúng ta bán hàng online một cách hiệu quả hơn và ba cái sai lầm ba cái sai lầm mà chúng ta hay hay gặp phải hiện tại bây giờ đó rồi chị em thấy thấy tôi cứ rõ rõ thì anh chị bấm cho tôi số 1 đi thì lớp học của tôi ngày hôm nay có khoảng là hơn 30 người chị ạ hơn 30 người và bỏ cuộc cũng khá đông giờ họ rất nhiều lý do chị ạ họ rất cực kỳ nhiều lý do bảo à, chị phải bận đi à, cho gia đình đi du lịch rồi là à, rất nhiều lý do khác đó thì à, à chắc là còn lại khoảng độ là 30 phần trăm gì là lớp thực hành đấy chị ạ là lớp à, từ ngày hôm qua là chúng tôi làm những đoạn video để giáo dục rồi là buổi số 2 buổi sáng này tôi hướng dẫn anh chị đó là làm kịch bản live stream và lên kế hoạch ờ, stream. còn ngày mai chúng tôi sẽ hướng dẫn học viên ờ, là là, sử dụng những cái phần mềm để chúng ta làm những đoạn video giả live và dành cho những anh chị mà gì mà ngại live stream bán hàng ví dụ là anh chị muốn ờ, muốn live stream để bán hàng đúng không mà rất ngại like thì anh chị có thể quay một cái đoạn video giả like và sau đó tôi hướng dẫn anh chị là chạy quảng cáo cái video đó và cái lớp học đó và là cái lớp vào khoảng 3 ngày tới 3 ngày này thì tôi thấy là gì nó rất hiệu quả chị ạ và tôi đã thử nghiệm là chạy những đoạn video giả live à, cực kỳ hiệu quả và khách hàng nhiều lúc là khách hàng họ họ không không phân biệt là là video livestream hay giả live và tỷ lệ chốt đơn cũng rất là cao chị nhé đó lớp sau chị đăng ký thì à, chị thường là tuần tới là chị cứ vào cái lớp học miễn phí của mình đi thì là mình dạy ba buổi tối thì mình chia sẻ hết những cái gì mà uh, đã trải qua tôi đã trải qua việc bán hàng online và có những kinh nghiệm và có những thất bại thất bại nhiều hơn à, thành công chị ạ và chính những sự thất bại đó mà đã giúp tôi à, mạnh mẽ hơn và giúp tôi à, có ngày hôm nay đó. ok chị lớp sau đăng ký gì nhá lớp sau đăng ký à, thì nói đây là cộng đồng của phạm thanh bình nhá thì nói trước là những anh chị em nào đã đã biết phạm thanh bình qua những bài quảng cáo và anh chị đã em anh chị em mình đã vào cái fanpage của tôi đấy đấy thì là tuần sau tôi cũng thông báo luôn có một khóa học chuyên sâu nhé chuyên sâu là mang tên là speed up à speed à, gọi là speed sell system, gọi là hệ thống bán hàng tốc độ để giúp cho anh chị mà là là không phải bán hàng một cách nhỏ lẻ như bây giờ là đăng facebook cá nhân để, à, để giúp cho anh chị này có thể tăng tốc được à, là một ngày là có có thể bán được vài trăm đơn hàng anh chị nhé và một giờ cơ tức là tôi có một học viên tôi điểm trợ là một giờ đã bán được 100 à, đơn hàng tức từ khi bấm quảng cáo và đến phút 48 chị nhá là tôi với bạn ấy ngồi đếm đếm đơn hàng là đếm khách hàng nó vào hệ thống ấy là 100 100 khách hàng chị ạ trong vòng 48 phút thì khi bấm quảng cáo đấy thì đây là một cái ờ, một cái hệ thống mà tôi làm ra nó kinh khủng khiếp luôn và tôi à, cam kết với chị là tôi rất thực chiến chị nhá bởi vì tôi có kinh nghiệm về bán mỹ phẩm này thực phẩm chức năng này rồi là về các ngành khác nữa thời trang tôi cũng yểm ờ, trợ nhiều đấy và trực tiếp tôi thực thi những chiến chiến dịch chiến lược cho rất nhiều hệ thống và bản thân tôi cũng ờ, đào tạo ra rất nhiều những người mà thành công hiện tại bây giờ và một số anh chị là cũng biết rồi đúng không học khóa phiêu của tôi là ví dụ một số anh chị là thành công mà trong vòng 6 tháng là họ đã trả nợ là hơn 2 tỷ đấy thì đây là những con số mà tôi muốn chia sẻ cho anh chị là gì là bản thân con người chúng ta có khả năng làm được Đó, do là sao do chúng ta uh, chưa dám làm gọi là chưa dám hành động thôi thì tất cả mọi thứ đều làm được hết anh chị nhé đấy thì quay lại cái chủ đề đó là gì à, ba à, sai lầm chính mà khi chúng ta bán hàng online hiện tại bây giờ thì sai lầm số 1 những gì nhá sai lầm số 1 mà chúng ta hay gặp phải đó chính là uh, anh chị quá tập trung vào việc đăng bài bán hàng ở trên uh, Facebook cá nhân đó thì uh, tuần tới anh, anh chị nhé tuần tới là thứ ba tối thứ ba tuần tới là tôi hướng dẫn anh chị một cái buổi một cái buổi tối đấy đó là giúp cho anh chị nhìn ra cái, những sai lầm của mình nó chi tiết hơn và ở trong cái buổi tối đó tôi hướng dẫn sửa sửa bài cho anh chị luôn và anh chị khắc phục cái Facebook cá nhân của mình luôn đó thì anh chị biết là thuật toán của Facebook nó thay đổi thường xuyên đó thì anh chị hình dung như này là Facebook cá nhân của chúng ta nó giống như một cái tòa chung cư đúng không mỗi một căn hộ thì nó là một cái một cái Facebook anh chị nhá mỗi một căn hộ nó là một cái Facebook cá nhân đó anh chị hình dung tưởng tượng đi mỗi một căn hộ nó là một Facebook cá nhân mà nếu như anh chị mà gì mỗi một căn hộ mà anh chị cứ bày bán ra như vậy đúng không bây giờ tôi bây à, giờ tôi đang sống ở trong cái khu à, đây là khu gì khu Vạn Phúc gì ạ khu đô thị à, cao cấp Vạn Phúc đó nó cũng là một khu đẹp nhất của Hồ Chí Minh thì ở trong đây có rất nhiều nhà anh chị rất nhiều nhà mà ví dụ bây giờ tôi mang sản phẩm ra ra bên ngoài tôi bày ngoài cửa đúng không thì hàng xóm bà hàng xóm mà cũng bày ra ngoài cửa thì chắc chắn là sao chắc chắn là à, ông bảo vệ ông sẽ đuổi đi ngay bởi vì không cho mình bán hàng gì ạ đó thì cũng giống như Facebook thôi Facebook nó giống như là cái cuộc sống thật của chúng ta ở trên internet thôi à, nó giống cuộc sống thật của chúng ta ở bên ngoài đời thực quý vị nhá đó ví dụ là là, là nếu như tôi bày ờ, bày bán thì bị bị đuổi đúng không còn lên Facebook vậy thôi bây giờ tôi vào Facebook của anh chị mà anh chị mà cứ bày bán hàng như vậy thì uh, tôi sẽ rời Facebook anh chị ạ và mục đích chính là gì mục đích chính của Facebook là gì nó muốn giữ chân người dùng nhé đó nó muốn giữ chân người dùng và và anh chị à, khi chị đăng bài trên Facebook cá nhân thì nó có một câu hỏi là gì bạn đang nghĩ gì đúng không chứ không phải là bạn gì à, bạn đang bán gì cho nên chúng ta bị sai lầm đó, bị sai lầm hoàn toàn đó thì, thì anh chị vào à, vào xem livestream của tôi hãy chia sẻ về đội nhóm của mình nhé tranh thủ chia sẻ bởi vì là những kiến thức này là có thể tôi like xong tôi xóa gì ạ <laughs> vì là đây là những những cái thiết mà tôi xây dựng của là tôi đã mất công bỏ rất nhiều công sức để tôi gì tôi nghiên cứu và tôi tìm tìm tìm hiểu về nó thì Facebook Facebook tôi quảng cáo từ năm 2014 ấy, gì ạ 2014 mà tôi đã quảng cáo rồi đó thì một số chị đã biết câu chuyện của tôi rồi đúng không là 2014 tôi làm cho công ty của Amway và tôi nhập sản phẩm Amway về thì chỉ về một nỗi đau chị ạ đó là như tôi ở ở Vũng Tàu và tôi bán cho bán hàng cho các chị ở trên Biên Hòa và mỗi lần ờ, bán hàng như vậy tôi phải chạy xe máy từ Vũng Tàu lên Biên Hòa Biên Hòa và bán cho họ một cái tiếp cái bánh răng và để mua anh chị ạ là sao bán hàng theo của công ty Amway là bán hàng của là bán hàng đa cấp ấy là bán hàng trực tiếp anh chị nhé và tôi phải chạy xe máy lên đó tôi để mua một tháng sau tôi bán cho gia đình họ được một, một tip dùng thử đó chị ạ xong trên đường về thì đói quá thì tôi phải ăn phở <laughs> ăn phở thì hết 50 nghìn rồi nó đổ xăng hết 50 nghìn nữa là trăm nghìn về thế là lỗ anh chị ạ rồi sau đó là gì tuần sau mới bán thì bắt đầu là gặp khách hàng tôi phải gì tiếp cận họ làm quen họ và để họ thích mình họ biết mình giờ họ yêu quý mình và lúc đó tôi bán hàng cho họ thì tôi thấy là cái mô hình đó anh chị nhá mô hình đó là bán hàng theo trực tiếp ấy nó giống như là chúng ta mở một cửa hàng offline ở bên ngoài đúng không và sau đó là chúng ta marketing là treo biển giảm giá để khách hàng họ gì họ đi qua và họ rồi họ vào họ mua thì tôi thấy là gì cái mô hình đó là gì là chúng ta marketing thụ động chị ạ và đợi đợi khách hàng tới đấy thì nhận như chị biết là trong dịch vừa qua đó là gì là chúng ta có phải 40 ngàn nhé 40 nghìn những công ty mà offline vậy nó bị phá sản và tất cả triệu người thất nghiệp vậy ạ và lúc lúc đó là sao là tất cả mọi mọi người chuyển chuyển hướng sang gì online hết đấy thì quay lại cái câu chuyện mà mà tôi bị ờ, bị vấn đề như vậy gì ạ thì tôi nghĩ là như này thì có cái giải pháp nào mà giúp cho tôi bán được nhiều hàng nó không đó thì 24 mà tôi tham gia ờ, của Amway tôi bán rất là lâu chị ạ bảo như là rất là mệt mà cái mình bán lẻ như vậy lâu lắm đó thì mình bán lẻ tốt thì mình mới tuyển được đại lý chị nhá đấy mục đích mục tiêu của tôi là gì là tôi không đi lôi kéo người thì mục mục tiêu của tôi là tôi phải bán lẻ tốt và lúc đó sao à, biến khách hàng của mình trở thành gì trở thành à, người người bán hàng cho mình đó xin chào uh, Thanh Ngọc nhá một người em của anh đó và một người một học viên gọi là học viên Platinum của tôi thì trong tất cả những khóa học mà tôi tôi đào tạo và trong ba buổi tối đấy có khoảng mấy trăm học viên học ấy thì tôi đều cho những học viên mà gì? trả rất nhiều tiền cho tôi để gì bởi vì họ cho lên sân khấu với tôi đấy bởi vì sao họ trả rất nhiều tiền có như vậy thôi đấy thì là quay lại cái câu chuyện đấy thì tôi bị vấn đề như vậy thì tôi mới gì tôi mới tìm cách tự học thì tôi mới lên tôi lên google tôi search một cái từ khóa là gì là ừ, bán hàng trên internet gì nhá đấy lên google search rồi lên facebook tìm hiểu thế là đúng hạn một tiếng sau này tôi tôi thấy một cái quảng cáo mẫu quảng cáo là gì chương trình chìa khóa làm giàu làm giàu bằng internet ấy, thì, thì tôi bấm vào tôi điền vào cái form đó rồi tôi tôi tôi điền vào form đó thì, thì tôi đăng ký thì uh, hôm sau này có các bạn nhân viên vẫn bảo bảo ở đây là anh Bình đúng không à đúng rồi thì, uh, anh ơi thầy Ngọc có tổ chức chương trình chìa khóa làm giàu ở trên Hồ Chí Minh ấy vào thứ sáu thứ bảy chủ nhật 3 ngày thì anh tham gia được chứ thì tôi bảo ừ vậy là anh đăng ký đi à, thế là tôi chạy xe máy từ Vũng Tàu lên tuần sau đến ngày học tôi tôi chạy xe máy lên từ Vũng Tàu lên Sài Gòn tôi nhớ là ở cái khách sạn gì ở trên chỗ ờ, ở chỗ Tân Bình nhỉ Tân Bình một chỗ gần gần sân bay đây đấy thì thì tôi ấy, khách sạn rất lớn đấy chị nhá khoảng 1.500 chỗ ngồi tới thế là khi tôi bước vào cái cái hội trường đó thì tôi rất đông chị ạ và trong ba học kết thúc 3 ngày chị ạ thì tôi thấy một điều đặc biệt như này là diễn giả họ dùng một cái chiêu đó là gì là họ không phải chiêu mà công cụ nhá công cụ đó là internet để họ nuôi kéo tôi đến gì hội thảo và họ chốt đấy chị ạ họ chốt bán hàng như vậy và một pha bán hàng như vậy họ rất lợi nhuận anh chị ạ ngày đầu tiên tôi mua rất nhiều sách này nhá bán sách hơn trăm nghìn tức là mình tranh nhau xuống mình mua sau lúc tôi về tôi bảo không hiểu sao mà bảo không hiểu sao mình để mua đúng không không hiểu sao mình để mua ấy mà mua nhiều mức độ vậy tôi cũng cầm gì cầm cả gì khi mà về đến nhà gì cầm cả gì hàng loạt cái sách anh chị ạ đó thì tôi mới hiện ra này à hóa ra mình bị bán hàng theo cảm họ bị chốt sale theo cảm xúc đó thì tôi phát hiện một điều như này à hóa ra là gì công nhận là internet nó nguy hiểm như vậy thì lúc trên đường về tôi thì trần trọc ấy chị ạ lúc về nhà không ngủ nổi không ngủ được đâu đó không ngủ được thì bảo thế bây giờ có cách nào để gì để đưa sản phẩm của tôi lại online không và sau đó tôi lại đi học thêm rất nhiều khóa rồi 2015 học thêm rất nhiều khóa của diễn giả anh à, à, thầy Vĩnh Cường này Phạm Thành Long Rick Đắc Lộc Hoàng Bá Tàu đấy thì tôi à, Nguyễn Trọng Thư rồi rất nhiều diễn giả thì dạy về marketing như chị ạ đó và sau đó tôi đi học thêm về gì là về chỗ bên chỗ im group của chỗ chỗ chỗ, chỗ bạn đức đấy đó thì là đức bây giờ dạy làm website đấy thì tôi cũng tham gia hoặc học làm website với tôi về tôi tự mò chị tự làm rồi là quảng cáo quảng cáo facebook đó thì tôi thấy quảng, quảng cáo facebook hay quá thì tôi vào làm thì à, tin vui là đến à, đến 2016 anh chị ạ 2016 thì tôi bị đuổi khỏi công ty vì công ty như chị biết là công ty đa cấp là họ không cho gì họ không cho quảng cáo thì nhá họ không cho quảng cáo đâu thì vào lúc đó tôi đã chuyển về cái mô hình offline là đi tôi đã đi làm thuê gì ạ lại chuyển sang lên Phú Mỹ làm cho công ty thép Nippon Steel làm kỹ sư quản lý sản xuất và sau đó là gì 2010 à, 17 tôi nhớ là 2017 chứ ạ 17 thì tôi tham gia một khóa học của thầy Nguyễn Vĩnh Cường bây giờ là sư phụ bây giờ là cộng sự của tôi mà tôi đang là gì giảng viên đào tạo cho công ty của thầy và tôi cũng là gì có công ty về đào tạo nữa và về dạy về bán online đấy thì khi mà tôi à, học cái khóa đó chị mà tôi vỡ hòa ra đó là gì là thầy có dạy một cái tư duy đó là gì à, money money nhé is in the list đó là gì tiền nó nằm ở trong cái gì ờ, là danh sách ở trong data của khách hàng tức là sao nếu như chúng ta càng có nhiều khách hàng càng có nhiều data thì chúng ta sẽ có rất nhiều tiền đó thì là à, tuần tới lại anh chị tham gia nhé à, là anh chị vào cái đường link là à, phạm thanh bình com phạm chấm xoẹt sẹt cái chéo này ISV kép đó thì tôi à, được đi đăng ký đấy rồi tới tôi dạy cái khóa đấy thì tôi sẽ sâu hết toàn bộ cho chị xem nhé tất cả những kết quả tôi làm và Phạm Thanh Bình cam kết là không giấu bài nhé những người thầy khác là bảo là đây là cái bí mật của tôi chỉ các anh chị và khóa chuyên sâu của tôi tôi mới chia sẻ cho anh chị riêng Phạm Thanh Bình đó là gì là không giấu bài sẵn sàng chia sẻ cho anh chị luôn để chị thấy kết quả tôi làm được và những kết quả tôi giúp cho nhiều người nhé là những chiến dịch thực tế chị nhé và mô hình tôi xây dựng cho họ như thế nào kết quả như nào thì anh chị cứ vào anh chị xem đó bởi vì tôi gì tôi không chém gió và tôi gì luôn sẵn sàng tôi cho đi đó thì tôi có một cái suy nghĩ như này trước trước sau gì chúng ta cũng cũng chết đúng không đấy trước sau gì chúng ta cũng chết cũng về với tổ tiên thì trước khi chết chúng ta phải làm một cái điều gì đó có giá trị gì ạ đó và chúng ta giữ mãi giấu mãi đúng không thì chết đi chúng ta không mang theo được đó rồi khi chết đúng không thì con cái hỏi bố ơi bố còn điều gì chăn chối với cuộc đời không còn điều gì mà gì lăn tăn cuộc đời không còn điều gì mà bố chưa làm được với cuộc đời không đấy thì quan trọng là gì quan trọng là chúng ta trước khi chết chúng ta phải làm một cái điều gì đó có giá trị cho xã hội cho cho nhiều người đấy và ở cái buổi à, buổi đầu tiên ấy của ngày thứ ba tuần tới thì tôi hướng dẫn chị là gì vượt qua các nỗi sợ bán hàng này có rất nhiều thứ chúng ta phải vượt qua chị ạ và tôi hướng dẫn chị là gì thay đổi cái tư duy đi thay đổi tư duy về về bán hàng online chứ không phải chúng ta tập trung bán hàng Facebook cá nhân đâu đấy thì là à, khi mà tôi à, có kết quả như vậy chị ạ thì lúc đó tôi không tập trung bán hàng Facebook cá nhân nữa và tôi chuyển sang hoàn toàn cái cách làm mới chị ạ cách làm mới hoàn toàn luôn đó thì à, cái chủ đề này vấn đề số 1 đã được giải quyết đúng không đó là anh chị đừng tập trung bán hàng Facebook cá nhân nữa Facebook nó thể đổi thuật toán rồi đó bởi vì anh chị mà gì sống ở nền tảng nào thì anh chị tuân thủ theo gì quy luật của nó sân chơi của nó đó đó thế là gì nó ra cái luật gì anh chị cứ chơi theo đúng luật của nó thôi tuân thủ luật của nó thì anh chị sẽ chiến thắng nhé và bây giờ là có rất nhiều các bạn học viên hỏi tôi là thầy Bình ơi là Facebook bây giờ làm rất khó em bán hàng ở Facebook cá nhân rất là khó chị nhé và bây giờ em muốn chuyển hướng sang cái uh, kênh khác được không thì tôi vẫn bảo là nếu mà em thật cảm thấy khó thì em vẫn gì em có thể chuyển đi được mà đấy còn tôi thì tôi vẫn gì à, tôi thấy Facebook nó nó là một cái mỏ vàng chị nhé. mà là một cái mỏ vàng để gì để giúp chúng ta kinh doanh tốt hơn đó một cái mỏ vàng chị ạ bởi vì Facebook nó hiểu insight của con người hiểu bên trong chúng ta à, ví dụ như này là cái buổi số 2 chị nhá à đâu cái buổi buổi đầu tiên cách cách đây một hai hôm tôi dạy cái buổi đầu tiên về xây dựng thương hiệu bằng video ấy xây thương hiệu cá nhân bằng video thì tôi có nói một cái từ khóa này, này là tức là tôi nói với học viên tôi ở, ở trên trên zoom ấy về gì cách làm video đúng không hướng dẫn làm video như thế nào này rồi là vượt qua nỗi sợ làm video như thế nào đấy thì uh, một tiếng sau tôi tôi cho lớp giải lao tôi mở điện thoại lên thế có cái quảng cáo là gì là cái gói làm video anh chị ạ tôi sâu cho cả lớp thì cả lớp bị hòa bảo ô sao thầy vừa nhắc làm video sao bây giờ quảng cáo nó tới vậy đấy thì như chị biết đó là gì là Facebook nó hiểu chúng ta ờ, còn hơn cả gì hơn cả vợ mình hơn cả chồng mình cái gì ạ đấy nó hiểu sai của con người như vậy thì cái bí mật thì nó nằm ở đâu bí mật nó nằm ở cái khóa tuần sau chị nhé hãy bấm tham gia đúng rồi Facebook nó là mỏ vàng đấy thì cái nguyên nhân số 2 nhé cái nguyên nhân cái nguyên nhân số 2 mà anh chị gì à, nguyên nguyên nhân số 2 mà anh chị bị thất bại à, là đó là gì bán hàng trên Facebook ấy đó là anh chị không chịu xây dựng nội dung không chịu làm thương hiệu anh chị ạ không chịu làm thương hiệu bận cho gì cho bản thân của mình mà anh chị cứ đăm đăm chiêu là gì chụp hình sản phẩm rồi đăng rồi Facebook cá nhân và trong khi đó là gì là 2018 ấy, anh chị biết không 2018 mà khi chúng tôi quảng cáo này tức là lúc đó tôi đã chuyển sang tôi làm cho công ty Nuskin rồi và tôi nhập hàng Mỹ anh chị là, là tôi xây một cái văn phòng ở quận 12 với một người bạn thân của tôi là bạn bị khuyết tật và tôi thuê cái văn phòng đó và cho hai bạn hai vợ chồng bị khuyết tật ở một cái phòng tôi thì tôi ở một cái phòng à, gọi là phòng phòng khách ấy gọi là phòng làm việc có cái cây cái bàn ở giữa đó thì ban ngày thì nhân viên tôi làm tối tôi chui dưới cái bàn tôi ngủ anh chị ạ thì vợ chồng tôi nhường cho ở trong cái phòng ở phòng đó này hai vợ chồng bị khuyết tật ở thì khi chúng tôi xây cái mô hình đó và tôi nhập hàng và tôi bán tôi quảng cáo chị ạ và bán hàng giá cao nhé và tập trung ờ, phát triển bán hàng và tập trung bán hàng cho người giàu thôi đấy thì chị có thể đọc cái cuốn sách là gì nghệ thuật bán hàng cho người giàu anh chị và bán hàng cho người người giàu rất sướng chị nhỉ cực kỳ sướng đó thì lúc đó tôi thấy là gì lúc đầu tiên là chúng tôi gọi điện thoại chị tôi cứ bảo tôi bận viên thôi bây giờ là sell vào điện thoại đi cứ sell đi khi mà sell như vậy chị ạ rồi gọi là gì chốt nóng rất khó nhé bởi vì họ không biết mình là ai chỉ nghe giọng mình thôi và bây giờ chị không biết em là ai cả đó thì sau đó tôi mới gì nghĩ ra tôi là tôi tôi phải mục tiêu thì không thay đổi vậy mục tiêu ngày hôm nay vẫn phải gì bán cho 100 người chẳng hạn chốt phải được chốt khoảng được 30 phần trăm đó nhưng mà ví dụ có điện thoại thì chốt không được 30 phần trăm mà chỉ chốt được 5 đến 7 phần trăm thôi anh chị ạ mà sẽ mất rất mất mất nhiều thời gian sale rất mệt thì chúng tôi mới gì chủ động à, xin kết bạn Zalo với khách hàng này rồi xin kết bạn Facebook với à, với khách hàng và sau đó chúng tôi gì gọi video call nhé gọi video và trên tay cầm sản phẩm đúng không vì, à, ví, ví, ví dụ tôi bảo là à chị ơi đây là chị thế bởi vì em muốn xin số điện thoại chị này để em gọi video cho chị để muốn xem tình trạng da mặt của chị này và em muốn hiểu rõ uh, chị hơn đó và em muốn kết bạn với chị bởi vì là gì mỗi một khách hàng là một người bạn là một người thân của mình đấy thì lúc đó tôi cầm sản phẩm lên tôi bán đấy anh đã chị biết tôi bán gì không tôi bán dung dịch vệ sinh phụ nữ chị nhé. phạm thanh đình bán dung dịch vệ sinh phụ nữ và tư vấn à, như một chuyên gia luôn đó thì lúc đó khách hàng họ rất mua rất nhiều chị ạ và có một cái chị ở bên hòa chị đã mua cả một thùng luôn chị ạ một thùng dung dịch vệ sinh phụ nữ bởi họ quá tin tưởng mình đấy thì thì, thì tôi mới thấy tôi tôi rất vui ạ mà ô không ngờ là dùng gì gọi video nó hiệu quả như vậy lúc đó tôi gì tôi dạy cho bạn Quyên nhé bạn bạn Quyên nó khuyết tật thì tuần sau là nếu nó có dịp tôi sẽ mời bạn Quyên lên chia sẻ cho anh chị vợ chồng bị khuyết tật đấy thì là bạn rất cực kỳ giỏi luôn và bạn bán hàng nhiều bàn tôi với một lý do như này với một lý do là rằng khi bạn không chốt được ấy thì bạn chia sẻ là gì là à, chị ơi à, để em thì bây giờ là em mà không bán hàng cho chị thì tháng này em không có tiền chị xem chồng em bị cụt chân đây còn vợ chồng em đây thế là khách hàng họ thương gì nhá họ thương họ mua nhiều lắm đấy thì tôi vui ơi vui và bây giờ là bạn bạn quyền bán hàng rất tốt như vậy và tốt hơn là tôi bởi vì bạn bị khuyết tật đó thế là về sau nào cứ bán bán hàng mầm mầm mầm như vậy đấy thì uh, thì đến tháng 4 tháng 5 nhỉ tháng 5 2018 thì gãy nhỉ. gãy gãy thì câu chuyện gãy thì uh, nó có nhiều nguyên nhân thì tuần sau tôi chia sẻ cho anh chị đó tại sao nó gãy đó thì thì uh, thì tôi thấy một điều như vậy đó đó là gì à không ngờ uh, dùng thương hiệu này tốt như vậy đó thì đây là tôi muốn chia sẻ là chốt lại là gì cái nguyên nhân số 2 đó là gì anh chị đăng bài bán hàng mà đăng những nội dung bán hàng nhiều quá này và không chịu làm thương hiệu cá nhân ví dụ là khi mà anh chị bán hàng thương hiệu cá nhân đúng không à, nhẽ ra phải đưa cái mặt mình vào đúng không à, hoặc là gì làm những đoạn video giáo dục cho khách hàng biết đấy thì là ở trong uh, khóa của tôi, tôi tôi đang dạy đây buổi số 1 là tôi tập trung hướng dẫn cho học viên là làm video giáo dục tập trung vào những cái vấn đề xoay quanh cuộc sống hàng ngày của chúng ta không phải đi đâu xa hết nhé không phải là gì là chúng ta làm phải có bằng thạc sĩ và chúng ta có bằng tiến sĩ chúng ta mới làm được điều đó gì ạ đó thì tôi thấy là gì là làm làm cái vậy nó cực kỳ hiệu quả mà khách hàng tin tưởng hơn và đưa cái bộ mặt mình ra như vậy thì họ tin hơn nhé thay vì chúng ta đăng gì đăng bài ờ, đăng hình ảnh phản sản phẩm nó đăng lên rồi đợi rồi cúng khách hàng đi qua rồi họ mua hàng đấy như vậy đã bị đã bị sai lầm rồi rồi là gì có rất nhiều người bỏ Facebook nhưng chúng tôi vẫn không không bỏ chị nhá bởi vì mọi người không hiểu cái gì thuật toán của Facebook không hiểu sân chơi của Facebook đấy thì đây là gì sai lầm số 2 đấy rồi sai lầm số 3 sai lầm số 3 mà gì có rất nhiều anh chị mà uh, không không chịu không không chịu thay đổi đó là việc học tập học tập phát triển bản thân đó. khi anh chị là gì à, trong buổi tuần vừa rồi chị nhé tuần vừa rồi là buổi số 3 buổi số 3 tuần vừa rồi là thứ thứ năm vừa rồi đấy thứ, thứ năm tôi, tôi dậy xong buổi tối thứ, thứ năm là tôi dậy xong và sáng thứ sáu tôi dậy lớp lớp uh, xây dựng thương hiệu luôn đấy và đến hôm nay thì tôi hướng dẫn mọi người làm cái quy trình đang livestream chúng tôi này và đến uh, ngày mai thì là ngày hay hơn thì trong buổi thứ năm vừa rồi vừa rồi gì nhá thì có một anh tên là anh anh Văn Sáng anh là gì nhập 500 triệu tiền hàng anh chị 500 triệu tiền hàng về sau đó là gì không bán được nhập 500 triệu để với một chức vụ là gì phó giám đốc hay gì đó tôi không rõ thì anh bảo thầy ơi thì có cách nào giúp không đấy thì tôi bảo là anh à, nhã dạy phải học từ buổi đầu tiên thì anh hiểu quy trình cách mà Phạm Thanh Bình thất bại như nào cách mà tôi làm từng bước bán lẻ sau đó tôi gì tôi bán sỉ rồi sau đó tôi làm hệ thống như nào đấy thì những cái trải nghiệm của tôi tôi muốn chia sẻ cho anh chị và tôi không giấu bài thì khi anh anh ấy, tôi bảo thôi tuần này anh vào học đi đấy thì anh bảo thôi đợi tuần sau rồi em vào học đấy thì lỡ nhập 500 triệu tiền hàng mà không biết là bot họ chốt kiểu gì đúng không họ chốt kiểu gì mà chốt 500 triệu xong cuối cùng là ôm một đống hàng không bán được đấy thì có nghĩa là sao cái sai lầm số 3 mà khi chị bị thất bại khi bán hàng online đó là gì là chị không chịu đi học phát triển bản thân là không chịu tham gia những cái gọi là câu lạc bộ hay không chịu tham gia này khi những buổi đào tạo của bot mình chia sẻ anh chị nhá đấy không chịu đi học có nghĩa là gì mà tôi nhập hàng về rồi tôi gì tôi à, bán lẻ trên Facebook cá nhân thôi tôi đăng bài và tôi bán hết cho người thân rồi và sau đó tôi cứ đăng lên đăng lên người nào cũng đăng sáng đăng sáng đăng bài bán hàng rồi chưa đăng bài shipping của khách hàng tối đăng về cảm nhận khách hàng rồi cũng cúng rồi không ra đơn hàng đấy thì anh chị thấy bị sai lầm đúng không nhận ra lúc đó anh chị phải gì thay đổi đi thay đổi phương pháp nếu như phương pháp thay đổi không có không được là phải đi học anh chị ạ tôi 2018 khi tôi thất bại chị ạ lúc đó tôi bị thất bại rồi thì tôi nghĩ này ừ, rõ ràng mình rất giỏi đúng không mẹ quảng cáo rất giỏi luôn đó, trong hệ thống ờ, mũ đen của Facebook rồi đội rồi bóng tối của Facebook đấy bảo tôi rất giỏi đấy bảo tại sao thất bại như vậy sau cuối cùng tôi gì ở ờ, lúc đó lúc trước tôi, tôi kiêu ngạo chị ạ thành công một chút mà tiền nhiều đúng không tôi vẫn quyền làm rất nhiều tiền xong bắt đầu gì ờ, mua quà rồi cho cái đội khuyết tật ở dưới trung tâm khuyết tật Hồ Chí Minh ấy thế chuyện lên Facebook tôi ấy, chị vào phần ảnh bạn xem nhé thì 2018 tôi bạn quyền làm cái gì từ thiện đến đó rồi là mua quà cho bố mẹ rồi lung tung cả thế xong cuối cùng là gì đùng cái chết anh chị ạ sập luôn cái hệ thống xong tôi không hiểu tại sao tôi ngơ ngác luôn và lúc đó tôi nghĩ như này bây giờ mình khóc đúng không rồi hệ thống gãy trời mưa tôi lang thang dưới cái chung cư mà trời rất mưa thế là gì bảo vệ mà cháu bị điên làm sao ấy mà đi lang thang của mình cứ lừa đừ vậy bị, bị tự kỷ gì ạ rồi thất bại ờ, xong xong tôi nghĩ là nếu như bây giờ mình không thay đổi đúng không mà bây giờ mình ngã gục đây thì không được rồi mẹ khóc dưới mưa thì chẳng chẳng ai giúp mình gặp ông bảo vệ thì ông sao ông giúp được mình đúng không chẳng nhẽ vào tâm sự với chú bảo vệ chú ơi mẹ cháu à, kinh doanh thất bại đúng không nợ bao nhiêu tiền rất nhiều tiền rồi hệ thống đi hết rồi mọi người bỏ hết cháu rồi thì bây giờ cháu phải làm như thế nào thì chú sẽ bảo chứ ngu thì chết đúng không <laughs> đấy chú sẽ bảo như vậy thì lúc đó tôi gì ờ, tôi cứ lang thang như vậy thì chứng tỏ tôi gì còn thiếu điều gì đó còn sai điều gì đó thì tôi mới quyết định là tôi đi học tiếp rõ ràng cái chưa tôi, tôi đầu tư học rất nhiều gì nhá học xong cuối tôi chứng lại rồi thất bại rồi không chịu đi học đấy thì là để giải quyết cho anh chị là gì là thứ ba tuần tới cho anh chị là, là có thể là gì mời đội nhóm mình vào đấy để để tham tham dự nếu không thích nhá thì ra luôn bởi vì tôi không níu kéo không ép anh chị không thích thì thôi về chúng ta không có duyên thì không đến với nhau được đúng không bởi vì à, những kiến thức tôi chia sẻ đa phần là những cái tôi thực chiến nhé đấy tôi không xem gió tất cả kiến thức tôi chia sẻ là thực chiến hết là những câu chuyện tôi đã làm nhé từ khi thất bại đến khi thành công như thế nào đó thì anh chị nên cho đội nhóm mình vào để tham gia nhé là đường link là phạm thanh bình com và tôi sẽ nhập ở đây phạm thanh bình com này gạch chéo này isvk ba buổi học miễn phí hoàn toàn anh chị nhé ba buổi học miễn phí hoàn toàn đấy thì là uh, anh chị cứ bấm link đó hoặc là chia sẻ đường link này à ghi nhầm rồi đây không được ghi, ghi thiếu là tôi chỉnh sửa lại phạm thanh bình com rồi isvk anh chị nhé đó thì anh chị sẽ đăng ký đường link đó nhé đó và cũng rất may mắn anh chị ạ ở khóa học vừa rồi chị ạ khóa học vừa rồi là dạ, tôi dạy xong buổi số 1 nhá buổi số 1 miễn phí thì có một cái bạn à, à, bạn bạn quê ở trên Gia Lai Đắk Lắk rồi đấy bảo là em bán cái sản phẩm là về à, à về về gì à, đặc sản của Tây Nguyên anh chị ạ mật ong rồi là bán hạt mắc ca đủ thứ cả thì xong bắt đầu bạn cũng bị gì mà bạn là mẹ đơn thân rồi bạn bán hàng bạn nuôi con anh chị ạ rồi bạn học xong buổi số 1 rồi bạn bạn hạnh phúc quá chị ạ hạnh phúc quá bạn bảo chứ thầy ơi uh, học xong buổi số 1 mà em áp dụng mà em bán được 8 đơn hàng thầy ạ thế nào sáng nay sáng hôm qua bạn à, sáng nay cho bạn nhắn nhắn cho tôi bạn này bạn tên là gì nhỉ bạn tôi mở lại cho nào bạn tên là bạn là Hồng Nguội này đấy thì là chị lên Facebook tôi nhé Facebook cá nhân là chị thấy tôi có tác là Hồng Nguội đấy bạn bảo nhờ thầy chia sẻ nên em biết cách bán hàng rồi và bán được 8 đơn này rồi bạn ấy em em gửi quà từ Tây Nguyên cho thầy em xin địa chỉ của thầy thì tôi rất vui chị ạ tôi sẵn sàng tôi nhận ngay thì những người thầy khác bảo thôi thôi không nhận đâu nhưng mà tôi sẵn sàng thì tôi nhận để cho bạn có động lực chị ạ đó và khi nào có tiền học có sâu tiếp không sao cả còn là chị học xong là chị bán hàng này một ngày tám đơn như vậy rất là vui rồi đó, tôi không cần là anh chị à, phải bán trăm đơn hàng trăm đơn hàng phải là chiến lược khác nhé là bán được trăm đơn hàng đấy thì anh chị có chia sẻ đây live stream của tôi chia sẻ cái đường link Ờ, khóa của tôi tuần sau hoàn toàn miễn phí nhé để cho đội nhóm của mình cho những người mà gì cần về thay đổi cái tư duy về bán hàng gì ạ đấy thì tôi nhắc lại này là bán hàng nó không xấu đâu chị mọi người nghĩ là cứ gặp người bán hàng là gì bảo nó nó đa cấp đấy nó lừa đảo đấy đó thì là gì cái tư duy của chúng ta thì luôn bị như vậy chị ạ đó thì ở trong ba buổi đó tôi hướng dẫn tôi chỉ cho chị mà cái sai lầm nhé và tôi đào gốc rễ à, tức là chúng ta là một cái cây chị nhá là một cái cây của rồi ờ, thậm chí là càng già thì gọi là cây cổ thụ đúng không thì tôi 37 tuổi gọi là cây ờ, trung bình trung niên thôi <laughs> trung trung đấy thì là gì tôi đã bị ờ, từ hồi nhỏ đúng không hồi nhỏ gì có nghĩa chúng ta đang nằm trong trong trứng ấy, nó là một hạt mầm thôi mới đẻ ra hạt mầm thì ở bên dưới mặt đất là chúng ta giống trong một môi trường gia đình đúng không thì chúng ta được nhồi nhét tất cả gì những cái tư duy của cha mẹ này bởi vì bố mẹ tôi là thuộc thế hệ bao cấp lại không biết bán hàng và tôi lớn lên tôi được học của những người lại không biết bán hàng thầy cô giáo lại gì không biết bán hàng gì ạ đó thuộc giai cấp vô sản đấy và tôi đọc sách của những người không biết bán hàng đấy và tôi được nghe những câu chuyện cổ tích nó bảo thôi thì à, à, bây giờ là gì không làm được thì cứ khóc thôi bởi vì tôi đã nghe câu chuyện tấm cám nó in vào trong đầu tôi đó, đó là gì là cô tấm mà đi chảy hội đúng không thì là thêm mẹ cám mẹ cái gì ờ, trộn lẫn hạt đậu rồi là thóc thiếc vào với nhau bây giờ bây giờ phải nhặt riêng ra thế thì cô tấm cô ngồi cô khóc anh chị ạ khóc xong gì bụt hiện ra làm sao con khóc gì ạ thế là cô tấm mới tâm sự tỉ tê với bụt thế bụt biến phép đúng không thế là giúp cô tấm xong và giúp cô tấm tự do tài chính thì tôi nghĩ là này thôi thì mình thất bại rồi hay mình làm tôi cứ khóc thôi đó cứ khóc mà sẽ gì sẽ có người giúp và sẽ có tự do tài chính anh chị nhá đó nhưng mà khi tôi ở quận 12 đấy đứng giữa trời mưa lang thang ở, bên ngoài đường cũng khóc đổ nước mắt anh chị ạ rớt nước mắt à, mình thất bại vợ con không biết luôn và bố mẹ tôi không tôi tâm sự mà bố mất rồi mà tôi không nói với ai hết đặc biệt là với anh em của mình anh chị nhá bởi vì không muốn anh em trong gia đình bị đau lòng và chỉ mình tôi đau thôi cũng khóc cũng rớt nước mắt xong cuối cùng là gì bột không hiện ra anh chị ạ mong mãi bụt không hiện ra giúp mình thế là gì phải đi học thôi đó. tất cả chúng ta thì bị nhồi nhét một tư duy như vậy mà tôi không không tôi không phải tới nói xấu đảng nhà nước đâu bởi vì là gì là cái môi trường nó như vậy rồi Đấy, đặc biệt là khi tôi đi lớn lên như vậy đấy thì uh, cái môi trường bên ngoài là gì giống như là gì là lúc đó này chị à, phát triển thành một cái một cái cây rồi có quả rồi thôi cái quả ngày hôm nay là do cái môi trường đất đấy môi trường đất mà môi trường gia đình đúng không môi trường đất chính là môi trường gia đình để chúng ta sống trong môi trường nào thì chúng ta sẽ gì tầm chúng ta sẽ ở trong môi trường đó anh chị nhé đấy thì môi trường bên ngoài là gì là giống như cái cây nó gì nó tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đúng không tiếp xúc với sâu bọ đấy đó nếu như gì anh chị mà bạn bè anh chị mà có một tư duy sợ bán hàng thì chắc chắn là gì không thích bán hàng thì chắc chắc, chắc chắn là chị sẽ không thích bán hàng đó bởi vì tôi lớn lên trong môi trường đó lớn lên gì tôi đi học học đại học thì thầy cô giáo thì cũng bảo là thôi ờ, để làm công an lương ổn định đúng không đó bởi vì họ không biết bán hàng mà tôi khi tôi làm ở tôi vào vũng tàu tôi làm thì tiếp xúc với đội công nhân anh chị ạ họ cũng không biết bán hàng rồi tiếp xúc với họ thì tôi tôi đã biết chơi đánh bạc biết đánh thì đánh sổ số đánh số đề ngồi nghiên cứu tôi là tôi là kỹ sư thế ngồi dưới xưởng mà mấy em công nhân và anh Bình ơi em chỉ cho anh cách đánh đề nhá đấy để tự do tài chính anh chị ạ thì tôi nghiên cứu số đề về tôi nghĩ nghịch anh chị ạ thế cũng là gì tư duy của mình không, không biết bán hàng đấy thì là gì tôi thấy là gì nếu chúng ta ở trong môi trường mà uh, với những người mà gì có tư duy sợ bán hàng ghét bán hàng không thích bán hàng thì chúng ta cũng không thích bán hàng như vậy thôi đó đấy thì tôi tôi vừa chia sẻ cho chị ba cái sai lầm mà để giúp cho anh chị mà có kết quả tốt hơn thì anh chị cứ tham gia cái khóa học miễn phí của tôi là thứ ba tuần sau rồi nhé và tôi dạy liên tục À, ngày mai tôi dạy buổi cuối của chương trình à, xây dựng thương hiệu cá nhân bằng video rồi sau đó là gì tôi à, nghỉ ở ờ, thứ hai không được nghỉ đâu thứ hai tôi phải gì đào tạo cho đội cốt nữa và tôi thứ ba là tôi dạy luôn tối thứ ba là 8 giờ bắt đầu dạy chị nhé 8 giờ là chị cứ vào học đường link anh chị bấm đăng ký đi và có thể chia sẻ đường link này cho đội nhóm của mình nếu như chị là bot nếu chị là leader đang thiếu về gì về mảng bán hàng online và các kỹ năng kỹ thuật chiến lược bán hàng online thì anh chị cứ cho đội nhóm mình vào học nhé đó học miễn phí hoàn toàn không thích thì đi có vậy thôi cứ thấy là tôi chia sẻ không hay thì hoặc là không thích tôi thì có thể ghét anh chị cứ thoải mái đấy bởi vì là tôi làm marketing này chắc chắn phải có người ghét phải có người thích anh chị nhé. bởi vì tôi có một tôi rất thích một cái câu một của người thầy tôi thầy Dan Kennedy thầy chia sẻ một câu như này nếu mà từ tối nay mà đến 10 giờ trưa mai mà không ai chửi bạn này thì bạn làm marketing chưa tốt chị nhé đó thì tôi thấy một điều là rất hay như vậy là cũng giống như tôi đang quảng cáo đúng không thì ờ, hôm qua hôm kia có bỗng dưng có một chị mà chị đại chị đại uh, ờ, 43 gì đấy gọi đại học 43 thì gọi là chị đại 43 chị vào chị chị đọc quảng cáo thôi chị đã nhắn tin cho tôi là gì lừa đảo đúng không chị, chị comment là là lừa đảo thì tôi bảo rõ ràng mẹ tôi chưa lừa chị cái gì mà chị bảo tôi lừa đảo chị ạ đấy họ chửi mình thì bình thường nhé không sao cả mà khi chị bán hàng như vậy anh chị mang sản phẩm gặp khách hàng rồi nó chửi mình đấy họ bảo nó người nhà bảo lừa đảo bạn bè bảo mày mày bán hàng online lừa đảo đấy đó anh chị có đau không lúc đầu thì đau lắm thôi nhưng mà sau thì quen ngày gì ạ học tôi là gì đừng có đau và hãy xóa bỏ tất cả những cái thứ mà gì rác rưởi người khác đang gì đang đổ vào mình chị ạ bởi vì họ đang nói lời rác rưởi chị nhá tuyệt quý đang rác rưởi bởi vì gì? tư duy của mình ở một tầm khác đó cho nên chị phải thay đổi tư duy là cũng giống như câu chuyện thất bại của tôi lúc đó tư duy của tôi đầy rác nhưng mà tôi không chịu quét rác đi tức là không chịu đi học anh chị ạ về phát triển bản thân cho, cho nên là bây giờ tôi sẵn sàng tôi đi học tất cả những người thầy giỏi và tôi đã bỏ rất nhiều tiền tôi đi học anh chị ạ đó thì tôi học được rất nhiều bài học từ họ muốn thành công muốn giàu có Đấy, và muốn chơi với, với, những người thành công thì tốt nhất là mình gì à, mình đi học những người thành công họ có họ có tiền gì nhá đó và gì bao giờ cái tư duy cái tầm của họ nó cũng cao năng lượng của họ cũng cao và sau đó tôi gì tôi luyện tập và tôi gì tôi trở thành giống như họ thôi luyện tập hàng ngày gì ạ đấy thì đây là những cái câu chuyện của tôi thì um, rất mong anh chị là gì là sẽ có một cái điều gì đó một cái điều gì đó uh, qua buổi livestream này là tránh ba sai lầm đó số 1 là gì đó là gì anh chị hạn chế đăng bài bán hàng Facebook cá nhân thôi số 2 là anh chị phải gì xây dựng hệ thống nội dung và quảng bá cái thương hiệu của mình nhé bản thân của mình bởi vì khách hàng bây giờ là gì họ mua hàng bằng thương hiệu anh chị nhé họ mua bởi vì họ tin người bán trước đấy giống như H18 của tôi quảng cáo ấy mà tôi cứ đi gọi điện thoại thì họ không tin mà khi tôi gọi gì bằng video họ thấy cái mặt mình đúng không cái mặt ở ờ, thằng này đẹp trai thằng này gì có uy tín đó thế là họ mua hàng mà mua rất nhiều luôn họ lên tận lên văn văn phòng ấy họ bảo u em bán hàng giá cao mà cái văn, văn phòng xấu vậy ui tôi cũng quê không chị ạ đó thế họ vẫn mua hàng nhưng họ lên là họ lên tận văn phòng họ lấy hàng vậy bởi vì họ muốn gặp tôi thì đấy là cách bán hàng giá cao như vậy và bán hàng online rất rất sướng thì nhá và vấn đề số 3 mà anh chị cần phải giải quyết đó là gì phải đi học đấy sai lầm đấy mà anh chị không chịu học anh chị cứ nghĩ là gì bot mình dạy là leader mình dạy đăng bài facebook cá nhân là mình cứ đăng thôi đấy thì đây là ba cái sai lầm mà chúng ta gặp phải trong bán hàng online ok bây giờ là mấy giờ rồi 21 giờ 16 rồi cũng được uh, ờ, 35 phút đúng không đấy thì tôi uh, chia sẻ cho chị ba sai lầm chính như vậy thì, thì chị thấy đoạn livestream này hay nhớ nhớ nhé hãy uh, hãy chia sẻ nhé chia sẻ về tường của mình thì về chia sẻ cho bạn bè mà đang bán hàng online chia sẻ đội nhóm của mình để họ gì họ học được một cái gì đó mới hơn đó và thay đổi tư duy tích cực hơn và cuối cùng nói tôi chúc anh chị uh, thành công uh, chúc anh chị ngủ ngon và hãy nhớ nhé hãy nhớ bấm vào đường link của tôi là phạm thanh bình com xoẹt isv kép để tham gia ba buổi học miễn phí vào tối thứ ba tuần sau đó thì chắc chắn là ba buổi đó tôi sẽ giúp cho anh chị giải quyết được rất nhiều vấn đề đó chỉ cần anh chị cứ tin tưởng vào tôi và coi tôi là một người bạn nhé bởi vì tôi là chia sẻ livestream này là bằng một một cái trái tim rất chân thành của một người bạn là cũng thể là một người anh là cũng thể là một người thầy và cũng thể là một người người em của anh chị đấy và cuối cùng là chúc anh chị uh, ngủ ngon Xin chào và hẹn gặp lại